chào tất cả anh em nha thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới anh em những cái dụng cụ những cái bộ sản phẩm để hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua trong cái dịp tết sắp tới này thì ờ, về cái mảng đồ chơi bầu cua này thì anh em sẽ có hai loại để anh em lựa chọn chơi một là mình chơi bằng hộp thì đi tới sòng chơi mình phải bỏ được cái hộp của mình vô thì mình mới chơi được nắp đĩa là đĩa chợ nắp cũng là nắp chợ nhưng mà cái hộp phải là hộp của mình thì ờ, ở cái phần hộp này nó sẽ cũng sẽ có hai loại hộp không tan hộp có tan hộp có tan thì nhét chip vô thì nó rung rất là dễ đánh còn hộp không tan thì mình chỉ đánh được hai mặt và cái độ khó đánh của nó cũng đòi hỏi phải có, có kỹ thuật mới chơi được còn à, cái đường thứ hai là đi chơi anh em phải kiếm cách anh em bỏ được cái thùng cái nắp cái thau của mình vô thì anh em mới có thể chơi được thì à, ở đây mình có sẵn cái nắp camera Tomeca thì ở đây mình test cụ thể cho anh em coi luôn hướng dẫn cho những anh em nào mà chưa từng chơi cái cách xài cũng như là cái độ hiệu quả của nó thì nói chung những cái mặt hàng này thì đánh của nó cái độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100% rồi cái khó của nó là mình phải luồn đồ thì anh em mới chơi được nhưng mà trước khi mình test cho anh em coi thì mình cũng nói luôn cho anh em hiểu anh em muốn đi chơi muốn biệt được người ta thì tới sòng anh em phải có cái thứ gì đó anh em bỏ vô thì nó ở trong sòng nó mới có cái mà nó rung cho anh em biết có cái nó báo cho anh em biết thì anh em chơi mới được chứ đừng có coi những cái video quảng cáo người ta lấy tay người ta bôi vô hộp bóp vô hộp những cái video đó thì nói chung cái độ thực tế nó không có anh em coi thì anh em lên lấy hàng nói chung là cũng rất là dễ bị ờ, gặp những cái trường hợp những cái thành phần mà nó lừa anh em thì ờ, cái bộ ngày hôm nay mình test cụ thể cho anh em coi là cái bộ thâu camera thùng camera tô camera thì ờ, cái phần mẫu mã thì anh em có thể làm bất cứ cái loại nào mà anh em muốn anh em có thể làm thùng sơn nè thùng nhựa nè thùng giấy nói chung là cái vật liệu nào cái mẫu của anh em chơi cái mẫu nào thì anh em cứ gửi lên đây mình sẽ làm được hết còn à, khi mà làm xong thì anh em có thể thấy ở đây cái thau cái mẫu của mình này làm xong thì nó giống thật tới 90 phần trăm nói chung là cầm lên thì nó cũng không nặng hơn nói chung cầm lên không thể nào biết được đâu và cái phần à, mỏng dày thì nó chỉ là một lớp không phải hai lớp nha còn cái phần camera là nó hoàn toàn không để lại dấu vết thì anh em chơi anh em sẽ thấy được cả ba con ở trong cái đĩa và một cái bộ này đi chơi thì anh em chỉ cần chuẩn bị nè một cái tô một cái màn hình để soi còn cái này là cái tô Meca cho nên nó không có ánh sáng nó chiếu không vô được thì bắt buộc mình phải làm cái khiển để nó có đèn tức là nó mới thấy được cái hộp thì đi chơi ai lắc cũng được thằng nào sóc cũng được hộp nào cũng được đĩa nào cũng được thì mình chỉ cần bỏ cái thâu vô cứ đợi người ta lắc xong nè thì anh em chỉ cần bấm cái màn hình này lên là anh em thấy nhấp cái khiển này một cái giấy này nó ra bầu tôm ốc bầu gà nai đây có cả ba con thấy cả ba con luôn nha thấy cả màu hai con bầu con gà đây mở nè hai bầu một gà chuẩn trăm trăm chưa đây cứ bấm cái này lên coi trước rồi nhấp cái khiển cái nè cua tôm nai chuẩn trăm có cua tôm nai đấy còn cái tô cái tô này thì đây là cái mẫu đẹp nhất trong những cái dụng cụ mà hỗ trợ đánh bầu cua chung về cái tan tích mà nhìn ở bên ngoài thì không thể nào phát hiện được soi đèn thử 500 thoải mái trừ khi anh em lấy đồ anh em gõ cái thâu này ra cố tình lấy búa mang đi giác đi đập nó thì mới thấy được cái tan thôi còn nói chung cái tan bây giờ thì nó làm nó cũng hạn chế cái phần à, cái khoảng cho nên mình đập ra nó cũng rất là nhỏ đây bấm lên bấm cái móc khiển cái bầu gà nai đây rồi và này Còn cái tô này thì anh em chơi pin của nó giới hạn từ 4 tiếng đến 6 tiếng là nó mới hết Còn hết pin thì mình chỉ cần đây là cái bệ sạc nè Hồi xưa thì anh em sạc kim, rồi cắm kim rồi nhiều pin nó cực Còn bây giờ chuyển qua sạc bệ hết Chỉ cần cắm chui sạc của Samsung như cái bệ này đặt cái tô lên cái bệ là tự động nó sẽ sạc và khi sạc đầy pin nó sẽ tự động nó báo đèn cho mình biết là đầy pin lấy ra còn hết pin thì nó sẽ có cái phần trăm pin để mình nhắm được cái khoảng thời gian mà mình chơi nó lâu hay dài thì cái tô này trung bình như mình bán thì lắp thì phải từ 4 tiếng đổ lên nó mới hết pin nói chung chơi rất là lâu và cái tô này khi mà anh em chơi anh em không lắp anh em để một chỗ nó sẽ không tốn pin nha chẳng hạn như có những anh em ở chơi ở công ty á sáng anh em bỏ cái thau vô nhưng mà tới trưa thì anh em mới chơi thì có những cái thùng cái thau trước đây mà anh em làm nó không cầm pin đó thì chưa anh em lắc và nó đen thui hết mẹ pin rồi chơi không được còn cái này bây giờ là cứ để một chỗ đừng đụng cho nó nó sẽ không bao giờ nó hết pin cái thời gian mà nó cầm lại pin đó thì nó tầm khoảng 10 ngày nó mới cạn nói chung là rất là tiện cho anh em thì cứ lắc xong mình chỉ cần bấm thôi là mình thấy bầu tôm tôm đấy bầu tôm tôm nói chung đánh cái này là cái phòng chuẩn xác là tuyệt đối tôm tôm gà tôm nai gà thì uh, anh em nào cần những cái dụng cụ này về để hỗ trợ cảm thấy cái sòng sới của mình mà mình tù trò đưa được mình sắp xếp được cái cuộc chơi mà mình sắp xếp được thì anh em lấy những cái dụng cụ này về chơi thì nó mới hiệu quả mới biệt được người ta còn nếu mà cảm thấy mà cái sòng nó khó quá không bỏ được đồ của mình vô thì mình cũng khuyên anh em ở cái phần bầu cua này á nếu mà không bỏ được đồ vô thì anh em một là dừng cuộc chơi hai là anh em kiếm cái đường khác để kiếm nói chung là mình móc xích làm sao mình bỏ đồ mình vô thì mình mới có thể mình chơi được còn tránh trường hợp giao dịch qua mạng anh em rất là dễ bị lừa hiện tại thì bán những cái mặt hàng này nó lừa đảo rất là nhiều thì anh em nào mà từng bị thì nói chung 10 người sẽ bị hết 9 người rồi đó anh em nào đang thu tha nói chung là người ta quay video nói chung cũng hấp dẫn đâm ra đánh vào cái lòng tin của anh em đang thiếu thốn cho nên anh em lên đây anh em mua rất dễ bị lừa cho dù anh em tới nhà người ta anh em cầm đồ đi mang đĩa mang hộp mang nắp mang cả ba thứ đi luôn nhưng mà lên trên nhà mình mình vẫn có cái mẹo để mình test cho anh em đánh chuẩn sáng 100 100 nhưng mà khi anh em bước khỏi cái nhà của mình anh em về ra ngoài không bao giờ đánh được nữa đó cái đó thì mình nhắc nhẹ cho anh em những anh nào anh em nào đã từng bị rồi thì tránh những cái mặt hàng mà nó không thực tế cái nào mình thấy không thực tế thì mình đừng có mua cái nào mà dễ quá dễ bịp quá dễ ăn thì người ta quá nó đi đánh hết rồi nó không bán cho anh em đâu thì cái gì không biết cái gì không hiểu thì anh em cứ alo cho mình qua số điện thoại này 0909704464 thì mình sẽ tư vấn cho anh em những cái cách nào mà chơi những cái đồ chơi nào mà nó thật những cái nào mà nó dễ chơi những cái gì mà nó mới để anh sắp xếp cái cuộc chơi của anh em anh em về anh em kiếm tiền thì uh, anh em lấy hàng thì cứ lên tận nhà mình test cảm thấy ok ưng thì lấy còn không thì thôi thì cái gì thắc mắc anh em cứ gọi cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha